thánh thơ từ thiên đình bài số một không một đến thời trả quà sáng lúc 1 giờ 34 phút ngày 30 tháng 10 năm 2022 Con ơi thế giới đang thời trả quả của những việc làm sai trái xưa kia con người thế giới đã không nghe lời thuận theo thiên ý đi ngược ý trời để rồi hôm nay tới kỳ trả quả khoa học viễn thông điện tử hóa học tàn phá thiên nhiên tàn phá đất trời tất cả đều đã đi lệch con đường mà trời Phật dạy. Đó sống từ bi, không hại thân mình, không hại nhân gian, cuộc sống quanh mình. bởi vì con người đã quá vô tình lại thêm vô minh tham lam ích kỷ không theo tự nhiên chỉ theo ý mình phát triển khoa học phục vụ mưu sinh cho thân sắc phàm nên đã hủy hoại các tầng vũ trụ làm cho thiên nhiên đã bị đảo lộn không quay theo trục như nó vốn là đập đập thổi điện mọc lên như nấm trên khắp toàn cầu đã đã ngăn chặn lòng mặt của đất làm cho động vật không nguồn sinh sống cây cối đất đai trở nên khô cằn nơi thì úng lụt nơi thì tan hoang cho nên sống theo những gì thiên nhiên dành cho loài người đó mới chính là thuận theo thiên ý tự tay trồng trọt tự tay chăn nuôi gia súc gia cầm đó là cật sống an toàn trong sạch cả tâm lẫn thân giờ đây nhân loại nếu bỏ tham vọng sản xuất hạt nhân sản xuất vũ khí thì thời chiến tranh chấm dứt thực thì chỉ lòng từ bi mới là vũ khí hiểu hiểu cứu đời cứu người ra khỏi tán thương loạn lạc con ơi việt nam là nơi gắn chịu hậu quả phương bắc chấn yểm long mật từ trên thượng nguồn qua nhiều thập kỷ của người trung hoa giờ đây là lúc Việt Nam phải chịu những hậu quả trên lũ lụt thiên tai tràn về không dứt làm cho xáo trộn miền đất phù sa của toàn quốc gia khiến cho cây cối không còn đất sống con ơi ta thời nhắn nhủ con hiền hãy sống thiện lương có gì ăn nấy đừng nên khai thác thiên nhiên khoáng sản để phục vụ cho tham vọng cá nhân bởi đó huyệt mật của đất của trời cho con cuộc sống đầy đủ đồ ăn đầy đủ dưỡng khí hít thở trong lành dục cho cuộc sống an yên an toàn rừng vàng đìn bạc mãi rồi cũng hết chỉ có tâm hiền ăn sạch uống sạch làm sạch nói sạch thì tâm an ổn mong con đủ duyên nghe lời chỉ dạy thánh thơ thiên đình để con tỉnh ngộ cứu mình suốt đời được hưởng phước ân từ trên thượng giới khi con chia sẻ lời dạy ơn trên là thuận thiên ý chào con